đi vào phần lý thuyết đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có đó là hai cung đối nhau alpha và trừ alpha đối thì các em biết rồi đúng không một trừ một hai trừ hai thì ở đây alpha và trừ alpha vậy thì trường hợp hai cái cung đối nhau chúng ta có hình vẽ như sau trên cái đường tròn lượng giác đây thành giả sử cái cung ở đây là a nhá gốc a nhá am có cung là alpha và AN à, có cung là trừ alpha. Đi theo hướng dương của đường tròn lượng giác và đi theo hướng âm của đường tròn lượng giác. Vậy thì chúng ta nhìn thấy này, đây là trục cốt đúng không? Còn đây là trục sin. Vậy giống vào cốt chúng ta thấy này, à giá trị cốt là bằng nhau. Thế còn sin, đây là dương này, còn đây là âm này. Độ dài của chúng thì bằng nhau. Tuy nhiên một thằng âm, một thằng dương. Vậy thì sin nó sẽ bị đối đi. Hiểu chưa? Vậy thì trong trường hợp cung đối nhau chúng ta có là gì? Ở đây các em để ý này, cốt của trừ alpha sẽ bằng cốt alpha. Còn lại sin của trừ alpha thì bằng trừ sin alpha. Thì còn tang và cô tang thì chúng ta dựa hoàn toàn vào sin và cốt. Đúng chưa? Tang của trừ alpha thì bằng trừ tang alpha, nó bằng sin trên cốt mà, đúng chưa? Tương tự như vậy, cô tang của trừ alpha thì bằng trừ cô tang alpha. Vậy các em nhớ cho thầy Cốt đối Cốt đối, cốt đối là gì? Hai góc đối nhau thì giá trị cốt là như nhau Cốt của trừ alpha bằng cốt alpha Còn lại sin tang cô tang là chúng ta thêm dấu trừ vào Đúng chưa? Đấy, đấy chính là cốt đối Vậy chúng ta có một câu Cốt đối Cốt là đối Được chưa? Đấy là trường hợp đầu tiên là chúng ta có hai góc có liên quan đặc biệt là như vậy. Trường hợp tiếp theo hai góc hay là hai cung bù nhau, bù là thế nào? Tổng của chúng bằng bằng 180 độ đúng không? Vậy thì một thằng là alpha thì thằng kia sẽ là gì? 180 độ trừ đi alpha hay là pi trừ đi alpha. Đúng chưa? Vậy thì trường hợp đó hình vẽ nó như thế nào? Đây, trên đường tròn lượng giác. Cung AM ở đây đóng vai trò là góc alpha. Vậy thì khi đó nó sẽ là gì? Chúng ta sẽ trừ bỏ đi một lượng thì cung AN ở đây nó sẽ là đóng vai trò là pi trừ đi alpha. Đúng chưa? Dóng sang. Dóng sang cái trục OI thì khi đó chúng ta được giá trị là sin. Vậy chúng ta thấy là sin là bằng nhau. Đúng chưa? Còn cốt thì thế nào đây? giá trị thì bằng